chào mọi người nha hôm nay mình tiến hành đặt bẫy ờ, cúc dọn được cái ờ, bãi này để mình ờ, tiến hành đặt bẫy đi cái đi ba hướng này Louisiana. giờ mình sẽ đặt các bạn Thank you. তোমার হাইগা Mm-hmm. Thank you. Thank you.